do để chúng ta update à, phiên bản à, cấp cắt ở trên máy tính là chúng ta chuyển sang giao diện tiếng Việt thì anh chị chú ý này ở trên góc phải của cái giao diện cấp cắt nhé bước một là bạn hãy bấm vào phần cấp cắt này mở giao diện lên các bạn nhé và sau đó các bạn thấy góc phải này đó, mình bấm vào hình lục giác bấm vào setting này và sau đó ở phần version 1.1 đây các bạn chú ý đây bấm version 1.1 mình bấm vào đây này đó và các bạn nhớ đây mình sẽ check for update này lên phiên bản nhé 1.1 bây giờ mình trích for update này đó là phiên bản nhé à, new version là 1.6.0 à, beta test version 2 đây thì là nó có những cái mới gì nhỉ à, anh chị có thể gì chuyển sang tiếng Việt anh chị đọc nhé anh chị copy cái nội dung này sau đó mình bấm vào phần install now này đó. nó sẽ tự động nó đang download cái phiên bản mới nhất về là 1.6.0 beta test version 2 đó, rồi các bạn sẽ đợi một chút xíu nó sẽ tải về và sau chúng ta sẽ bấm chúng ta cập nhật uh, ờ, dạy tiếng Việt như thế nào bạn nhé và nó có một số tính năng mới như thế nào rồi sau đó mình sẽ bấm vào phần uh, restart bạn nhé để bị khởi, khởi động lại phần mềm này rồi là nó báo là hiện tại bây giờ là cái uh, driver của, của máy tính của tôi nó bị thiếu các bạn bấm tải về nhé đó thì uh, tôi sẽ bấm vào phần Don't Smile Again tôi tải sau đấy tôi bấm vào bài đây này rồi nó sẽ khởi động lên phần mềm bên bạn xem này bấm cấp cắt này đợi vài phút nữa bạn rồi đã lót xong rồi này thì bây giờ chúng ta muốn gì chúng ta muốn uh, chuyển sang tiếng Việt chúng ta làm như nào mình bấm menu bạn nhé ở phải ở menu này mình bấm vào phần setting này rồi ở phần language bạn chú ý này language này mình sẽ chọn tiếng Việt nhé đây chọn tiếng Việt đây mình bấm xếp lại bấm uh, ờ, resta lại để nó chuyển giao diện sang tiếng Việt còn mình bấm vào phần không nhắc lại này Đó. rồi khởi động xong rồi bạn xem này đấy mình bấm vào phần uh, <clears throat> dự án mới cho bạn xem nhé đấy, dự án mới đây rồi bạn thấy chưa âm thanh văn bản này vân vân đó thế đây là những cái gì những cái tiếng việt rất tuyệt vời đó phần phụ là tự động này bấm tiếng anh này à, tiếng Nhật tiếng Hàn tiếng Đức vân vân đó các bạn chú ý nhé à, phụ đề trên à, thiết bị mình nhập ở trên file vào này đây thế nên tất cả những này là tiếng Việt hết và như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn đó là gì chúng ta update phiên bản mới là phiên bản cắp cắt tiếng Việt đấy có bất kể câu hỏi gì là anh chị em mình có thể để lại bên dưới video này của tôi chúc bạn thành công xin chào hẹn anh chị ở trong những video tiếp theo về phần mềm cắt cắt này